Xin chào tất cả quý chị ạ, em tên là Tuyền, tư vấn bán hàng tại làn lý Mitsubishi Trung Thượng. Ờ, có địa chỉ tại ờ, km 6 đại lộ Thăng Long, An Thọ, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Đến chị nào đang có tấm dầu xe Mitsubishi thì vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số điện thoại là 0936 929 44 anh chị nhé. Hôm nay là những ngày đầu tháng 10 năm 2021 thì như thường lệ thì em Tuyền lại gửi tới quý anh chị bảng báo giá chi tiết lăn bánh của các dòng xe Mitsubishi để quý anh chị tham khảo. Trong video này thì em sẽ giới thiệu với quý anh chị ờ, bảng báo giá lăn bánh của chiếc xe bán tải chi tông bên em thì giá lăn bánh của nó hiện tại giờ đang rất là tốt đối với dòng chi tông bán tải này nó sẽ có ba cái phiên bản để quý anh chị lựa chọn đó là ờ, xe bán tải một cầu bản thiếu số động và bản đủ một cầu số động và ngoài ra có bản cao cấp là bản số động hai cầu đấy để quý anh chị lựa chọn thì ờ, đằng sau đây là cái bản ờ, số động một cầu bản thiếu thì giá lăn bánh của nó nếu quý anh chị ở tỉnh giá lăn bánh của nó hiện tại bây giờ chỉ còn là 645 triệu thôi còn nếu quý anh chị ở các tỉnh khác mà áp thuế 72% thì giá lăn bánh của nó trên 650 triệu, 652 triệu. Rồi. Và đối với bản một cầu sơ động, bản cao cấp thì giá lăn bánh của nó nếu quý anh chị ở tỉnh là 760 triệu là lăn bánh chọn gói đấy. Xong xuôi hết quý anh chị chỉ việc đi thôi. Còn đối với bản cao cấp hai cầu, bản cao cấp nhất của dòng xe bán tải này thì giá lăn bánh của nó nếu quý anh chị ở tỉnh là 885 triệu là xong xuôi hết thì hiện tại bây giờ chương trình khuyến mại đối với dòng xe bán tải chi tông này đang được uh, tặng là bảo hiểm tân vỏ một năm hoặc quý chị có thể là chọn uh, ờ, nắp thùng thoát hoặc cao ờ, và uh, tặng quý chị là dán phim cách nhiệt 3M trải sàn da rồi mặc vô lăng thiếu uh, nhiên liệu 10 lít ngoài ra thì khi anh chị uh, ủng hộ em Tuyền thì em sẽ có một cái món quà uh, cá nhân để tặng quý anh chị nếu quý anh chị ủng hộ em Đó thì cụ thể như nào thì anh chị vui lòng mà gọi điện trực tiếp với em Tuyền theo số điện thoại là 0936 929 444 Ngoài phương thức ờ, mua xe trả thẳng ra thì ờ, bên đại lý bên em sẽ hỗ trợ quý anh chị ờ, mua xe trả góp với lãi suất chỉ từ 0,65% một tháng thôi quý chị ạ. Thì các ngân hàng liên kết với bên em thì bao gồm là TV Bank này, VB Bank này, VIB này, uh, Sinhan này và rất nhiều ngân hàng đối tác khác. Và các ngân hàng thì sẽ có các cái ưu đãi lãi suất này và các cái yêu cầu về hồ sơ khác nhau đi cụ thể như nào thì quý chị vui lòng liên hệ với em Tuyền để em sẽ tư vấn cho phù hợp với lại điều kiện tài chính của mình quý anh chị nhé thì um, cái dòng xe bán tải này nếu mà quý anh chị trả góp thì cái số tiền tối thiểu quý anh chị phải cần là đối với bản tiêu chuẩn này là 170 triệu còn bản cao cấp số tự động một cầu ấy, thì quý anh chị cần có là 200 triệu và cái bản cao cấp nhất là bản hai cầu thì quý anh chị cần phải có là 225 triệu để sở hữu chiếc xe này Giá này đã bao gồm 20% ờ, số tiền đối ứng và các chi phí đăng ký đăng kiểm rồi quý anh chị nhé. Và cái số tiền hàng trả góp hàng tháng hết bao nhiêu thì nó sẽ phụ thuộc vào uh, lãi suất này và số tiền quý anh chị vay này và thời gian quý anh chị vay nữa. Thì uh, để biết uh, số tiền hàng tháng quý anh chị phải trả bao nhiêu thì vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số điện thoại là 0936 929 44. Em sẽ gửi bằng tính chi tiết cho quý anh chị về cái mức uh, trả góp hàng tháng như thế nào số tiền hàng tháng quý anh chị phải trả bao nhiêu thì uh, em cũng giới thiệu qua một chút nữa dòng xe bán tải này để quý anh chị nắm được xe bán tải chi tông này hiện tại đã có là 5 màu để quý anh chị lựa chọn ngoài cái màu ờ, bạc này ra thì quý anh chị có thể là chọn màu trắng này màu cam này màu đen này màu xám xanh à, để quý anh chị lựa chọn thì cụ thể thì ờ, màu như thế nào và nó hợp với mệnh nào thì quý anh chị vui lòng liên hệ với em Tuyền để chúng ta em sẽ tư vấn cụ thể cho quý anh chị là xem là chọn màu nào là hợp với mình nhất thì xe này là trang bị ở ờ, động cơ 2.4 lít cho ra công suất là 181 mã lực. Đối với bản ờ, thiếu này thì na răng của nó là 17 inch, 17 inch. Ờ, phanh trước là phanh đĩa, phanh sau là phanh căng trống. Còn đối với bản cao cấp một cầu và hai cầu thì nó sẽ là la răng là 18 inch quý anh chị nhé. Cũng là trước là phanh đĩa và sau là phanh căng trống nhưng nó có nhiều option nâng cấp hơn ở trong phần nội thất Ờ, như nội thất của xe ờ, bán tải bản tiêu chuẩn này thì quý anh chị thấy hắn quay chút thì là ghế nó là ghế nỉ còn đối với bản cao cấp thì nó sẽ là ghế bọc da Đó. màn hình thì ờ, trước thì cái bản thiếu này thì màn hình của nó là đầu CD bạn quay đầu CD bây giờ thì bây giờ sẽ bản thiếu này là màn hình cảm ứng rồi Đó. có thể xem video được cũng đầy đủ như cái uh, bản uh, cao cấp kia có tội điều hòa thì đối với bản tiêu chuẩn này quý anh chị thấy là bảo uh, điều hòa này chỉnh cơ còn bản cao cấp nó sẽ là điều hòa chỉnh tự động quý anh chị nhé à, số tự động dích rác thì rất tiện và không bị quên nhầm số đây là phần nội thất bên trong xe bản uh, tiêu chuẩn để quý anh chị uh, tham khảo khi anh quý anh chị mua đây thì ờ, ở cái bản tiêu chuẩn này thì quý anh chị nhìn thấy đây bạn quay phần đây là mặc định của nó đây nhà xuất là sàn da à, sàn nỉ thì khi quý anh chị mua thì em sẽ tặng quý anh chị là trải sàn da cái uh, xe bán tải chi tông này nó cũng có cái đặc điểm uh, ưu việt hơn so với các cái dòng xe bán tải khác đó là cái thiết kế Z-Line giúp cho cái phần ghế ờ, thứ hai này nó ngả ra đằng sau được hơn tốt hơn so với lại các bản uh, xe bán tải của các hãng khác rồi tầm 7 độ 8 độ uh, độ ngả của chiếc xe này là 25 uh, độ ngả của cái hàng ghế này là 25 độ thì uh, mình ngồi nó thoải mái hơn không bị mỏi lưng khi đi xa cái kích thước thùng của xe này thì uh, nhiều người cũng hỏi em Thùng này sẽ chở được tải trọng của nó là 695 kg. Ờ, chiều rộng của nó là 1 mét rưỡi chiều rộng. Và chiều ngang cũng là 1 mét ờ, rưỡi và chiều cao của nó là 50 phân. Khi quý anh chị lắp thêm nắp thùng nữa thì nó sẽ cao hơn, ờ, độ chở được nhiều độ hơn. Kích thước của tổng thể của chiếc xe bán tải này là 5m3 quý anh chị nhé. 5m3, rộng là 1m8 cao là 1m75 để quý anh chị ờ, cân đối về cái khoảng cách ờ, kích thước của nó để nắm được khi mà mình đi vào ờ, các cái chỗ hẹp như là trong chung cư hoặc gara ở khi cái phần thùng này quý chị thấy là có đèn phanh trên cao này và đã có lót, lót thùng rồi à, đã có lót thùng rồi